Dạ, yeah. TV256 xin uh, mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn TV256 nha. Dạ, yeah, TV256 muốn chia sẻ đề tài về người mà đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Xuân đó. Cô ta đó uh, kêu gọi rằng là phải bỏ tù hình sự bỏ tù hình sự những cái người mà gọi là bôi nhọ lãnh đạo thì ờ, rất có nhiều bài báo rồi là đưa lên cái tiếng nói của cô ta ờ, TV, ờ, chào bạn Nguyễn Văn Khang nha thì TV thấy đây là một cái điều mà mình cần phải lên tiếng thứ nhất thứ nhất là khi mà gọi là lãnh đạo á, thì ờ, chúng ta biết rằng là một cái người lãnh đạo đó là do người dân bầu ra chứ sự thật đó ờ, TV thường nói với anh chị em đó là mấy ờ, tên mà cầm quyền chứ không phải là lãnh đạo cầm quyền đó là những người mà không do dân bầu ra thì gọi là cần nhà cầm quyền chứ lãnh đạo thì thường thường là lãnh đạo là do người dân người ta bầu ra thật sự còn cái đất nước chúng ta đó hoàn toàn là không có bầu cử tự do à, TV nói thẳng như vậy nó chỉ làm cái trò cười cho thiên hạ thôi TV nhớ mà thời mà tổng thống mà Ronald Reagan đó năm 1980 là ông ờ, đắc cử tổng thống thì nó có một cái câu chuyện rất là vui ờ, rất là vui cười đúng không thì ông ờ, tổng thống Reagan này ông thường thách thức những cái chế độ cộng sản thì ông thách thức Liên Xô đó Liên Xô đó thời đó là Brezhnev Brezhnev là uh, chủ tịch ờ, nước của của Liên Xô cũng là tổng bí thư nữa thì ông Reagan đó ông nói như thế này đại khái rằng là nước Mỹ này rất là có tự do mọi người uh, mọi người dân Mỹ đều có quyền gọi là chửi tổng thống có quyền gọi là nhục mạ tổng thống gọi là cả luôn cả chửi tục tiểu luôn cũng được nữa không có ai bắt hết đó. thì từ cái câu mà thách thức của ông tổng thống Reagan đó thì <laughs> thì báo chí nó nó nó, nó pha một cái trò rất là vui thì nó ở nó cũng nói rằng là báo chí nó nói đó ở bên nga đó ở bên liên xô cũng vậy mọi người dân đi liên xô đều có quyền gọi là chửi tổng thống reagan hết <laughs> mọi người dân liên xô đều được quyền chửi tổng thống reagan hết hiểu không thành ra ở bên liên xô chúng tôi cũng quá tự do luôn cũng đâu đâu có ai mà bắt là những người dân liên xô mà chửi rồi là ờ, tổng thống là gần đâu đó trong câu chuyện nó rất là khôi hài nhưng mà nói cho chúng ta biết là ờ, có cái chuyện nó, nó đau lòng ở trong nước mình mà hiện giờ xảy ra mà cô cô đó là đại biểu quốc hội này đại biểu quốc hội mà đề nghị với quốc hội rằng là phải làm ra cái luật để mà đưa những người mà chửi những người mà cầm quyền nữa đó bỏ vào tù mang phải cái tội mà hình sự dạ chào bạn ờ, lấy lại miền nam nha ừ, cảm ơn quý anh bạn đã <laughs> tham dự chương trình ờ, nói chuyện của tv 256 ha đó thì chuyện mà khôi hài đó thì tv muốn chia sẻ với quý anh chị đó là nói thật á cái đất nước mình nó đau thương nó tận cùng luôn là bởi vì đó có hai triệu người à, theo cái ước tính của Liên Hiệp Quốc là tới hai triệu người vượt biên vượt biển cái làn sóng nó nó, nó kinh hoàng lắm nó nó ảnh hưởng toàn thế giới luôn cái làn sóng vượt biên như vậy thì uh, trong 2 triệu người đó là có 500.000 người phải chết ở dưới biển trời 500.000 người đó cái, cái con số mà ước lượng của Liên hợp Quốc là vậy coi như là cỡ khoảng một triệu người một triệu rưỡi người là thoát được cái cái chế độ cộng sản thôi mà không có bị bị chết thôi vậy là chết vì hải tặc chết vì uh, ghe tàu nó chìm đủ thứ bảo ở giữa biển rồi không có thức ăn rồi đói khát rồi người ta đó còn còn còn còn ăn thịt lẫn nhau nữa nó ghê như vậy đó nó kinh hoàng lắm nó cả thế giới gọi là ảnh hưởng sâu đậm là cả thế giới luôn và ờ, TV có thể khẳng định với anh chị em rằng là tại sao tổng sản sụp đổ tại sao tổng sản sụp đổ là nhờ có ông tổng thống Reagan đó ổng gọi là ổng theo cái sự mà tị nạn của người cộng sản như vậy đó là ông có một nói nói một câu đó mà hồi xưa đó là là ông nói một cái câu rất là quan trọng là ông không biết rằng là sau khi mà cộng sản chiếm năm 1975 đó là cả nguyên một cái thế hệ về sau hàng trăm năm sẽ sẽ bị tâm tối đó là lời nói của ông Reagan thành ra đó ông Reagan nói thiệt là ông biết cái tình trạng cộng sản nó tàn ác như thế nào thành ra ông rất là hỗ trợ những cái người mà mà ờ, tị nạn cộng sản những người tị nạn cộng sản thành ra chúng ta thấy uh, có có cái cái bài mà TV nhớ uh, mình có đọc qua uh, Reader Digest Reader Digest nói về the road to freedom là trên một cái con đường gọi là tìm kiếm tự do của anh Lý Tống anh Lý Tống á là anh Lý Tống gọi là qua gọi là năm sáu quốc gia để mà tìm kiếm được tự do và anh Lý Tống được bằng khen của Tổng thống Ronald Reagan nữa đó thì câu sự việc nó xảy ra như vậy đó thành ra đó TV có thể khẳng định đó tại sao cái chủ nghĩa cộng sản mà nó sụp đổ bên liên, bên liên xô bên liên xô đó sụp đổ là bởi vì cái cái lời thách thức của ông tổng thống Reagan ông tổng thống Reagan ông nói rằng phế bỏ cái bức tường Berlin đi rồi tôi thách ông gọt ờ, uh, Gorbachev đó gọi là gọi là đạp đổ cái bức tường Berlin đi đó ông Reagan ông thách như vậy và đến lúc rồi rồi cái ảnh hưởng cái cái cái, cái ông Reagan đó là làm cho cái chế độ cộng sản nó sụp đổ sụp đổ hoàn toàn luôn đó cái việc nó xảy ra như vậy đó thành ra thành ra cái chế độ những cái chế độ cộng sản nó nó nó sụp đổ tương tự nó giống như domino vậy hàng chục quốc gia rồi là cộng sản sụp đổ hết trong đó có Romania rồi Poland rồi từ Hungary đại khái là mấy chục quốc gia cộng sản sụp đổ toàn bộ là ảnh hưởng đó là tại sao là do cái vấn đề tị nạn của của người Việt Nam mình chính người Việt Nam mình đã làm chụp sụp đổ cái chủ nghĩa cộng sản nếu mà mình nói không không không không có qua đâu tại vì nó ảnh hưởng khắp toàn thế giới luôn ở bên Pháp người ta cũng ờ, đưa ra những cái con tàu để là cứu người tị nạn bên Pháp bên Mỹ cái người tị nạn nó nó nó, nó họ bao nhiêu triệu người hai triệu người mà nó đi khắp tất cả quốc gia rồi ba lê quy đông rồi mã lai á rồi singapore nước nào cũng gọi là ừ, ừ, vớt người tị nạn ở giữa biển để đem về nước họ thành ra người tị nạn gọi là là đi khắp toàn thế giới gọi là mấy trăm quốc gia người tị nạn đều có mặt thành ra chúng ta biết rằng là cái lịch sử đó cái lịch sử đấu tranh đó của người tị nạn đó họ chết như vậy nó làm cho cái cái cả thế giới tâm phẫn là biết rằng đó là cái chủ nghĩa cộng sản nó vô cùng áp đặt nó muốn làm tạo nên một cái làn sóng tị nạn gọi là hai triệu người việt biên việt biển như vậy và làm làm tổng thống gọi là Reagan phải gọi là thách thức gọt ờ, Gorbachev là anh cứ nói đó thì anh anh tháo cái bức tường Bá Linh đi thì để cho dân đông đức được ờ, được sung sướng được mọi người được được được gọi là nhất đức với là làm là một và từ đó đó nếu có vụ mà xảy ra tại vì đó nền kinh tế của cộng sản thì nó không thể nào phát triển được vậy là mỗi người làm việc thì là là lãnh lương đồng ngang như nhau rồi làm sao mà phát triển được cái nền kinh tế là tập trung là, là ờ, xã hội như hiện tại chúng ta thấy ờ, thời Việt Nam ờ, thời mà mà sau khi Việt Nam sụp đổ đó đó cộng sản cũng áp dụng nền kinh tế gọi là tập trung như vậy thành ra mới sụp đổ nó đơn giản như vậy không có ai chịu làm việc thì cái nền kinh tế nó sụp đổ thì Liên Xô nó tất cả thế giới đều thấy rằng cái nước Liên Xô đó là là cái cái mang cái chủ nghĩa đó cộng sản thành ra đó cái ông gọt Gorbachev đó ông mới ký ông ký là giải tán đảng cộng sản Liên Xô thành ra mới đưa thành những nước nhỏ chào bạn uh, Daniel um, Đặng thành ra đó ờ, mình nói không ra đâu người Việt Nam đó đã giải thoát được cái chủ nghĩa cộng sản gọi là cứu nguy gọi là ờ, mấy chục nước ở bên Đông Âu trong đó có Liên Xô rồi có Ba Lan đủ thứ hết mà rất ờ, không có may mắn là là là là làm cho sụp đổ cho cái nước mà mà tàu tàu với Cuba với Bắc Hàn thì thì thì không có bị sụp đổ nó là mau mắn cho cái, cái bộ cộng sản như vậy chứ sự thật thì nó phải sụp đổ đấy tại vì chúng ta thấy cái cuộc mà ờ, thiên an môn là hàng triệu người mà hàng triệu người biểu tình như vậy mà rốt cuộc nó tàn ác nó nó, nó giết hết giết hết tất cả những người biểu tình thì TV hỏi ờ, quý anh chị em đã thấy ờ, cái đảng cộng sản này nó hành xử như thế nào tội ác đó nằm ở đâu tội ác 500 ngàn người chết ở ngoài biển đông nếu ai phải trả ra cái tội ác này chúng ta thấy có một cái nhà cầm quyền nào đó mà xin lỗi đồng bào không cái tội ác đó là từ cái thời mà lê dũng này làm ờ, tổng bí thư này. lê dũng rồi ờ, đến mấy cái thời kỳ sau nữa tất cả những người cầm quyền đó có khi nào mà xin lỗi dân về cái tội ác đó không họ chẳng những không xin lỗi dân họ còn đặt cái tên đường là lê dũng họ đặt tên đường lê dũng đó, mà ngày nay đó báo chí gọi là đưa ông lê dũng lên trên bay gì đó là coi như là một người gọi là công thần gọi là giúp nước quý anh chị em thấy cái điều đó là là thô bỉ không ông tổng tổng uh, ờ, ông ông uh, ông nguyễn phú trọng ông tổng bí thư ông phải có trách nhiệm đối với cái vấn đề này chứ không phải là không phải là ông nói rằng là là ông, ông là lãnh đạo rồi người ta không có được bôi nhọ ông mà chúng ta nên nhớ đó, ở bên nước Mỹ đó, nó có cái vấn đề là những người mà nổi tiếng đó, giống như là tổng thống hoặc là là kịch sĩ hoặc là những cái người mà người ta gọi là của quần chúng rất rất ngắn gọn là public figure thì mấy cái người cầm quyền ở Việt Nam giống như là thủ tướng chủ tịch nước là người của quần chúng người của quần chúng thì người dân có quyền phê bình chứ người quần chúng là đặt ra những cái chính sách mà sai lầm những chính sách mà người dân thấy tầm bậy nó không hợp cho đất nước làm cho khổ dân thì người ta lên tiếng phản đối thành ra hết tất cả chúng ta thấy đó cái tội ác nó không phải nằm ở người dân người dân chỉ là nạn nhân thôi mà cái tội ác nó nằm ngay cái chỗ đảng cộng sản cái đảng cộng sản gọi là là tiếng quyền chưa bao giờ có một cái cuộc bầu cử tự do hết mà chưa bao giờ đặt ra những cái luật pháp gọi là tốt đẹp cho người dân hết đó là cái nhà mà, mà, mà, mà gọi là cầm quyền như vậy họ có tiếng tiếng tâm mà họ mang cái chức thủ tướng họ bảo chủ, chức chủ, chủ tịch nước mà họ làm sai lầm á thì người dân có quyền phê phán chứ bởi vì nước mỹ nó hay chỗ đó là khi mà những người mà mà lãnh đạo của nước mỹ đó khi mà họ làm sai đó thì họ họ bị cái tiếng phê phán của người dân và họ chấp nhận họ lắng nghe mà nhiều khi mà người dân mà phê phán đúng đó họ còn còn vinh danh những người đó hiểu không dù, cũng như bà Rosa mà TV có nói với quý anh chị nghe đó bà chống lại cái luật mà ừ, luật kỳ thị kỳ thị Sambos ờ, ờ, chỉ có cho người ờ, người Mỹ trắng thì được ngồi thôi còn còn Mỹ đen thì đợi mà không có không có ghế thì Mỹ đen mới được ngồi không không có người ngồi thì Mỹ đen được ngồi còn Mỹ trắng ngồi thì Mỹ đen phải nhường chỗ luật lệ nó rất là vô lý nó rất là bất bình đẳng giữa con người với con người thế là bà Rosa Bạc đã nhất định bà không nhường chỗ mà rốt cuộc bây giờ bà là trở thành một người vĩ nhân của nước Mỹ bà là người Mỹ đen mà bà trở thành vĩ nhân của nước Mỹ là bà bà dám chống lại những cái cái cái cái cái luật bắt công như vậy ngày hôm nay cộng sản cố tình gọi là muốn đặt ra cho một cái luật bắt công như vậy một cái luật mà không thể nào phát triển cái đất nước được làm sao phát triển đất nước được chính vì cái người cầm quyền đó họ mới thấy được cái luật pháp nó sai trái họ sửa đổi người dân phản ảnh thôi ờ, cái luật pháp này sai trái rồi người dân phản ảnh nhà nước sửa đổi thì từ đó, đó nhà nước nó mới rằng là phát triển được giống như hiện tại mình chúng ta thấy mà cái vụ một cướp đất của, của người dân đó dồn thấy là cái, cái luật nó sai quấy liền một cái luật năm ba thì ờ, ở trên một trong hiến pháp thì nói là uh, đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân tự nhiên cái luật năm bốn nói là người dân chỉ có quyền sử dụng trên cái mảnh đất của mình thôi sử dụng cái quyền cái, cái, cái mảnh đất mình thì, cái quyền sử dụng thì chứ không phải làm chủ thì tự nhiên ờ, nhà nước rồi muốn cướp đất dân thì cũng cướp đất rồi làm sao mà nó nó đất nước này mà nó tốt đẹp được thành ra đó chúng ta bị khủng hoảng toàn bộ khủng hoảng toàn bộ vì cái luật pháp sai trái của của ờ, cái nước ờ, cộng hòa xã hội chủ nghĩa này tại họ đó họ họ không có bầu cử tự do họ chống lại với những cái điều mà mà tự do ngôn luận của người dân sự thật đó người dân có quyền gọi là chửi nhà nước người dân có quyền chửi chủ tịch nước người dân có quyền thoá mạ luôn cả luôn cả trở thời nữa cái đó là nó nằm ở trong cái quyền tự do ngôn luận ở điều 25 hiến pháp cái quyền tự do ngôn luận nó rộng lớn lắm có thể cá nhân TV ờ, chửi một người người bạn của mình đi thì cái đó đó có thể kết tội TV hiểu không nhưng mà nó cũng không thuộc về hình sự nữa nó nó nó nó nó, nó về dân sự thôi chứ nó không thuộc về hình sự nữa thí dụ mà TV chửi người đó, đó chửi mà mà mà mà vô lý đó, cũng không được rồi TV đồng ý nhưng mà khi mà mà mà anh đã là người của quần chúng rồi á, thì phải chấp nhận những cái lời lời chửi của quần chúng còn, còn người bình thường mà tivi người ta không có làm gì mình tự nhiên mình chửi người ta thì thì quả thật là mình mình có cái vấn đề rồi phải không nhưng mà nó thuộc về civil law thôi civil law thì nó không phải là criminal nó không phải là tội phạm cái civil law là nó tội về dân sự đó cũng là tội nhưng mà nó về dân sự nó nhẹ hơn nhiều lắm thì khi mà dân sự mà một người này mà chửi người kia thì uh, luật pháp đó, bên Mỹ đó nó có thể nó phạt tiền nó phạt bồi thường cái danh dự bằng cái bằng cái đồng tiền khi không mình mình chửi người ta ngang cớ đâu có được mà TV thấy đó những cái người <laughs> mà mà mà bước vào cái căn nhà mình mà comment đó là họ chửi trước tiên à mà comment mình đâu có thấy mặt mũi cái gì đâu mà cái chuyện thì nó nó nhỏ nhặt thành ra mình đâu có thưa kiện làm cái gì chứ sự thật bên luật pháp mỹ đó nó không có cái vấn đề mà chửi như vậy chửi như vậy là xúc phạm người ta đó là là có thể dính với cái cái những cái vụ mà thưa kiện để mà đồi thường thiệt hại nội mà mà biết bao nhiêu cái cái cái, cái tòa án nó đã xảy ra ở bên nước Mỹ rồi là người ta chỉ cần chụp mũi chút xíu thôi nói bày là cộng sản là đã đưa nhau ra nữa là là là bồi thường danh dự rồi đó mà bồi thường danh dự bằng một cái giá rồi <laughs> là rất là nặng có thể một triệu đô la hai triệu đô la nó kinh hoàng như vậy đó thành ra làm nhà báo mà ở ở bên mỹ cũng chưa phải là dễ đâu nhà báo mà viết bậy bạ mà chụp mũ người khác là cộng sản đó nó nhờ luật sư nó kiện nó bồi thường danh dự là gọi là bán tán gia bại sản luôn là cái đó đó là giữa những cá nhân với nhau đó thì mình có luật pháp là mình mình không có được chửi như vậy mình xúc phạm cái danh dự người ta như vậy còn giữa mà cá nhân mà với nhà cầm quyền là nó khác xa đi nhà cầm quyền là phải chấp nhận cái sự mà phê bình của của người dân tại vì nhà cầm quyền đặt ra luật pháp mà đặt ra luật pháp rồi thi hành luật pháp nữa mà nhà cầm quyền nổi tiếng nữa ai cũng biết hết mà bây giờ nhà cầm quyền mà đưa ra những cái luật pháp như vậy cái cái làm làm người dân khổ sở quá thì người dân phải lên tiếng ta thái là người dân có cái quyền tự do ngôn luận như vậy không có không có thể nào mà cấm dân mà mà đi ta tháng chính phủ rồi, rồi coi như là bây giờ đó phải đưa ra quốc hội đưa vào cái điều luật gọi là hình sự gọi là gọi là nhục mạ lãnh đạo là là coi như là bị phạm tội hình sự là bắt bỏ tù bôi lọ lãnh đạo là bắt bỏ tù cái đó là sai quấy sai quấy hoàn toàn luôn cái đó là cái đó là TV nó có thể nói thẳng đó là những cái luật pháp mà khủng bố người dân luật pháp của xã hội chủ nghĩa này nó khủng bố người dân nó làm cho người dân không phải là như đây không mà từ trước tới giờ rồi nó có những cái luật quái đản lắm nó khủng bố tinh thần người dân để bởi những cái luật 258 nè rồi luật uh, ờ, 88 nè rồi luật 79 nè chúng ta thấy đó bởi vì đó Facebook đó đến nỗi mà người dân đó nhấn cái nút like họ còn sợ nữa chúng ta thấy vô lý không bây giờ mình mình mình biểu tượng mình mình nói mình thích cái câu đó mình thích cái suy nghĩ đó mình nhấn cái nút like đi cũng sợ nữa rồi mình mình nhấn cái nút mà subscribe đi cũng sợ nhưng mà mình mình đăng ký mình thích người đó cũng sợ nữa tất cả những cái gì làm như là nó không có lực mà thành văn nhưng mà nhưng mà nó đã có cái sự mà phê phán trong đó tại vì báo chí nó đăng tải hàng ngày mà tv thấy mà là cái ông quan nào nọ đó nói tại sao mày nhấn cái nút like mày nhấn nút like đó là tao phạt mày một triệu rưỡi <laughs> cái đó là luật đó là nội sổm trên luật pháp mình thấy báo chí đăng gì trong nước đó mình nó mắc cười đó ở hải ngoại mình sống cuộc sống tự do rồi hiểu không mấy ông quan đó là làm bậy đó là người dân có quyền phê phán nó không có cái gì là là tội hết đó, mà không có gì mà phạt hết rồi bắt người dân đó phải lấy những cái bài viết xuống xóa những bài viết đi nó kỳ lắm hiểu không mà ngày hôm nay đó, thế kỷ 21 rồi mình tiến đến cái vấn đề dân minh rồi mình đâu có thể nào mà mình dùng cái luật pháp đó để mình mình mình cai trị bằng dân dân bằng cách đó người dân người ta có quyền nói mà mà tôi hỏi quý anh chị em đó những nhà lãnh đạo bây giờ đó có sám hối chưa có xin lỗi dân chưa xin lỗi dân mà hai triệu người vượt biên vượt biển chưa nó kéo dài từ thời lê dũng cho tới bây giờ đó cũng là một cái đảng cộng sản thôi một cái đảng cộng sản trên cầm quyền thôi cái đảng cộng sản đó có xin lỗi người dân do là cái chết mà 500.000 người vượt biên vượt biển không rồi biết bao nhiêu người người ta vượt biên là người ta phải mất nhà mất cửa rồi người ta phải học tiếng nói tiếng anh rồi người ta phải làm lụng vất vả với hai bàn tay trắng quý anh chị nào cũng phải nghĩ được cái cái cái nỗi khổ của người việt tị nạn như thế nào họ mất cả gia đình họ mất cả quê hương họ mất luôn cả cái tiếng nói nữa nó ghê gớm như vậy nó ghê gớm lắm quý anh chị ơi nó đau thương cho cả hai triệu người như vậy cứ nói rằng là những người bán càng máy bay bán càng máy bay để mà chạy nhưng mà sự thật ra là cái khổ nạn của hàng triệu người chứ không phải là chỉ một hai người hàng triệu người là nó bởi những cái chính sách sai lầm như vậy những cái chính sách mà giết dân như vậy đuổi dân ra khỏi nước như vậy thì những cái điều đó đó nó trải qua nhiều cái cái cái, cái giai cấp lãnh đạo từ thế hệ này qua thế hệ khác 40 năm 40 năm chúng ta thấy có hai thế hệ rồi một thế hệ chúng ta tính là hai chục năm đi bốn chục năm có hai cái thế hệ như vậy và chào cường hùng độ đến như diễn đàn thì cái thế hệ như vậy đó thì ít ra đó cái nhà nước hiện tại đó phải nhìn thấy thấy cái lỗi của của đảng mình tại vì cái đảng cộng sản vẫn còn đó mà cái đảng cộng sản phải cái đến này phải xin lỗi người dân chứ 500 triệu người vượt biển mà đâu phải là cái lỗi của họ đâu đâu phải là ai là không chịu yêu thương đến đất nước của mình mà tại sao họ vượt biên vượt biển quý anh chị nghĩ rất là dễ Diệp Biển, Biển đang nói chuyện rồi là ừ, ừ, mất tiếng nói, mất quê hương như vậy. Đâu có gì mà sung sướng đâu. Rồi ra rồi hải tặc rồi gặp cướp biển rồi rồi nó đánh đập rồi nó nó hãm hiếp rồi không có nhà không có cửa ở nữa phải ở trong giống như những cái nhà tù vậy thế vượt biên qua Thái Lan thì nó cũng ở trong giống như cái nhà tù thôi rồi Ờ, tụi lính thái rồi nó nó đánh đập mỗi ngày nữa chứ đâu phải là chuyện đùa đâu nó, nó khổ như vậy đó thành ra đó qua cái cái cái cái bà mà Nguyễn Thị Xuân gì đó mà đại biểu quốc hội mà đề nghị lên trên uh, trên quốc hội là phải uh, phạt cái án tù cho những người nào mà bôi nhọ lãnh đạo đó thì mình thấy cái điều này đó nó đi ngược với văn minh rồi nó đi ngược văn minh rồi nó, văn minh nó xa lắc rồi xa lơ rồi cái điều đó đó là mình phải nếu là nhà cầm quyền mình phải khuyến khích người dân mình phải khuyến khích người dân chỉ ra cái sai của nhà cầm quyền vạch ra tất cả những điều mà sai trái của nhà cầm quyền rồi mình cảm ơn người dân mình cảm ơn người dân thì mới đúng là mình đúng là một nhà cầm quyền đúng nghĩa Và người dân sẽ thương mình nữa TV nói gì không biết đó, có đến tay <laughs> nhà cầm quyền không Sự thật là như vậy Khi mà mình thấy người ta đó Chỉ trích mình Thì mình phải cảm ơn Chứ đừng thấy người ta chỉ trích mình Rồi mình nói người ta bôi nhọ vô mặt mình Người ta <laughs> nhục mạ mình Không phải như vậy nhà cầm quyền nó nó có quyền lực nó có tiền bạc nó được ân sủng của người dân người dân giống như là người người chủ đất nước người dân trả lương cho nhà cầm quyền phải không thiệt á nhà, người dân làm chủ đất nước mà chứ không phải là nhà cầm quyền làm chủ đất nước đâu người cầm quyền đó chỉ là đầy tớ của người dân phải thật sự như vậy ở bên nước mỹ tôi thấy rõ như vậy đó người những người cầm quyền là đầy tớ của người dân phải người dân nói họ họ nghe thôi Đúng không? họ nghe xong rồi họ người dân chửi họ nghe rồi họ còn cảm ơn nữa thì mới đúng là thực sự là là là là đầy tớ của người dân chứ cái này nhà cầm quyền kiểu như mấy ông mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa này là ngồi ở trên đầu người dân ngồi ở trên đầu người dân người dân cho các ông ăn rồi rồi các ông gọi là ngồi trên đầu người dân rồi phóng huế cho người người dân luôn ừ, người, người dân nuôi các ông mà các ông gọi là không biết thương người dân mà các ông còn còn muốn bắt người dân bỏ trong tù nữa chào cha la mỹ nha chào thông nguyễn dạ yeah, cái cái cái cái cái sự thật nó như vậy đó đúng không nó làm cho người dân người là sợ hãi khủng khiếp lắm mà mà mình thấy nó quá là bình thường đi thành ra tôi nói thật quý anh chị em muốn làm sao mà mà tránh những cái sự mà khủng bố của nhà cầm quyền đó TV nói thật đó dễ lắm không có khó đâu với điều là là các anh chị em đó nếu mà nghe được những cái đoạn audio của TV256 rồi đó quyết tâm gọi là cứ nhấn like càng nhiều càng tốt cứ nhấn gọi là subscribe càng nhiều ngày tốt chúng ta nếu mà chúng ta có cỡ chừng 100.000 người như vậy thôi 100.000 người không sợ thì tự nhiên là kéo theo hàng mấy mấy trăm người khác cũng không sợ luôn nhấn nút like viết gọi là bình phẩm tự nhiên comment tự nhiên trở thành một con người thật sự chứ đừng có trở thành mà mà con ngợm TV ờ, học theo cái tiếng nói của anh <laughs> anh ờ, Quỳnh Quốc Quy đó Đúng không? nó phân biệt ra rất là rõ anh anh Quỳnh Quốc Quy anh hay chỗ đó đó anh phân biệt ra là cái cái cái con người nó khác nó hành xử khác mà con ngộm nó hành xử khác cái con ngộm nó nó không có cái tính người nó nó nó nó làm bậy hoặc là nó sợ hãi quá sợ hãi quá cũng có thể là gọi là ngộm nữa tại vì cái chuyện đó nó không có đáng không mình nhận cái mức like một tí mình viết một vài dòng comment cho người bạn một tí hoặc là mình đưa cái tư tưởng của mình mình có sao mình nói vậy ở trên đó mà mình cứ sợ bắt bị bắt rồi sợ này sợ nọ mà trong khi đó mà hàng triệu người như vậy thì nó bắt ai được ai cũng like ai cũng viết ờ, những cái comment đó tội ra gì phải sợ nó đâu có đủ người mà để mà mà nó thấy nó thấy viết rồi nó trở thành bình thường quý anh chị em nên nhớ đó hiện tại đó chúng ta đang đấu tranh cho cái những việc mà nó không bình thường nó trở thành bình thường thành ra từ nay đừng có sợ nữa và chúng ta đã thấy cái chuyện mà mà ờ, không bình thường đó nó từ từ nó xảy ra trở thành bình thường cho đó ngày ngày hôm nay TV 256 thấy được điều đó chúng ta nhớ lại cái lịch sử cái đấu tranh của chúng ta coi chúng ta có khi nào mà mà mới đầu chúng ta đấu tranh đó chúng ta rất là sợ hãi chúng ta đi biểu tình đó chúng ta chỉ là đàn bà con gái không à. chỉ là người già cả không à. mới đầu chưa phải là người người đàn bà con gái nữa mà chỉ là những những bà già ông cụ già đi biểu tình nằm gai nếm mật ở ở mà mai xuân mai xuân thưởng đầu tiên rồi từ từ nó mới tiến đến có người phụ nữ Đấy không? có người phụ nữ tới một cái giai đoạn nó tới có người nam giới mà người nam giới trong cái cái cái cái, cái lĩnh vực là người già thôi nó không có thanh niên gần như vậy và từ từ chúng ta có những thanh niên biểu tình chúng ta thanh niên thiếu nữ bây giờ chúng ta <laughs> có cả trẻ em biểu tình nữa rồi từ từ chúng ta vứt bỏ đi lá cờ đỏ sao vàng chúng ta vứt bỏ đi hình Hồ Chí Minh nữa. chúng ta thấy không à, nó là cái cái sự mà tiến triển của đấu tranh đó là nó do cái sự mà mà chúng ta đừng có quá sợ hãi nhiều người sợ hãi như vậy thì nó đàn áp rất là dễ nhưng mà bây giờ nhiều người không sợ hãi thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải thắng rồi đến nỗi mà hiện tại chúng ta còn có thể đưa lên cái lá cờ vàng nữa một số người đưa lên cái lá cờ vàng và nó từ từ nó sẽ trở thành quen thuộc luôn thì lúc đó chúng ta mới thành công được cũng như chúng ta đã có những cái khẩu ngựa khẩu gọi là khẩu hiệu đó đã đảo công sáng chúng ta thử hỏi cách đây 10 năm chúng ta thấy có ai dám nói câu đâu câu đó không bây giờ nói chuyện gọi là đã đạo cộng sản nó bình thường đó ờ, trong khi đó ở hải ngoại đó, thì chúng tôi được tự do chúng tôi nói thẳng đã đạo cộng sản cộng sản là tội ác chúng tôi có quyền nói như vậy cái đó quyền tự do ngôn luận mà. thành ra đó từ đây trở đi đó mình phải tập tập làm những cái việc bình thường như vậy mình thấy đúng theo cái suy nghĩ của mình theo cái suy nghĩ con người của mình đó thì mình hãy làm mình cứ làm mình đừng có sợ mình sợ đó nói thật đó đất nước này nó già tay của tàu đất nước này nó nhiễm độc toàn bộ rồi mình cũng chết thôi mà mỗi con người thì chỉ có chết một lần thôi đừng có sợ đừng có sợ phải phải phải chết những người việt tị nạn cộng sản này họ đã từng không sợ sự thật là vậy họ biết họ ra biển họ có thể họ chết nhưng mà họ nghĩ vẫn vẫn có thể sống được bốn người đi vượt biển thì có một người chết họ biết chứ nhưng mà họ vẫn tiếp tục ra đi thành ra ngày hôm nay đó chúng ta muốn mà chúng ta đừng có bị khủng bố nữa đó chúng ta đừng sợ đừng có sợ gì hết đó. viết comment cho nhiều vào viết gọi là đánh like cho nhiều vào cái nào không thích đó, thì nói không thích thì cũng đánh không thích chứ đừng có mà mà quá sợ hãi như vậy mà sự thật đó TV nói có thể là không làm đâu tại vì TV vẫn yêu mến những người mà chửi TV256 chửi trong cái cái những cái phần một comment mà qua những bài nói chuyện của TV256 họ chửi trong đó đó tại vì TV hiểu về tâm lý nhiều lắm họ sự thật đó, có thể những người đó là họ không phải là cộng sản đâu mà họ mang cái nỗi sợ đó thành ra trước tiên đó muốn cho người cộng sản đừng có truy tìm họ đó thì họ phải chửi người đấu tranh trước nó đơn giản vậy thôi TV có cái kiến thức để TV hiểu điều đó tại vì đó nếu mà họ làm người đấu tranh đó mà họ chửi thì ờ, họ chửi như vậy là giống như là có một cái lá bùa dán vô trong trong trong người họ là đây là phe cộng sản đây tôi chửi người đấu tranh là tôi là phạt cộng sản đây là anh đừng có đụng đến tôi <laughs> nhưng mà sự thật có thể đó là những người đấu tranh thành ra đó TV nói quý anh chị em cứ chửi thì cứ chửi không sao hết đó hiểu không trong cái vấn đề đấu tranh đó, nó khó phân biệt lắm nó khó phân biệt lắm có những người dân chủ cụi có những người mà mình thấy chửi cộng sản mình thấy chửi gọi là cờ ba qua đủ thứ hết nói những lời tục tiểu mà biết đâu đó là những người đấu tranh nhưng mà TV thấy tốt hơn đó bây giờ đừng có nên áp dụng cái chiến thuật đó nữa cái chiến thuật đó nó nó, nó lỗi thời rồi không còn phải sợ nữa Đúng không? mình cái thẳng thắn mình sống theo cái cái cái cái cái cái bản tánh của người Việt Nam của mình mình sống sao thì mình làm gì chứ mình đừng có mở ra mình mở miệng mình chửi để mình bảo vệ cho <laughs> cái mình sợ mình bị cộng sản đánh rồi cộng sản bắt bỏ tù rồi thành ra phải chửi người quốc gia trước bạn cho cộng sản tin mình nó sai rồi cái đường đó là xưa rồi cái đường đó xưa rồi diễn người ta nói như vậy bây giờ không cần thiết nữa đâu có sự thật thì cứ nói đúng không rồi nhiêu đây thì ờ, TV cũng nghĩ là đủ cho cái chương trình bây giờ bao nhiêu phút rồi 37 phút là cũng đủ rồi quý anh chị em có thắc mắc gì nào không có thể là gọi gọi điện thoại gọi là messenger cho TV 256 để chúng ta chia sẻ thêm nhiều vấn đề khác nữa TV sẵn sàng là, là ở đây để mà thảo luận với quý anh chị em quý chị em chó có ý kiến gì thêm không đánh cho tivi vài cái ý kiến gì thêm để mà um, trong cái cuộc nói chuyện này mình cần phải nói những cái điểm nào hoặc là cho tivi biết rằng là quý anh chị em muốn tivi nói chuyện về cái phần nào tivi cũng rất rằng là vui vẻ rồi là có thể bàn luận về cái với anh chị em nghĩ thiệt đó là cái um, đảng cộng sản đó là phải bị sụp đổ không có cách nào đó. tại vì nó quá làm nhiều điều sai trái rồi nó quá làm nhiều điều mà hại nước hại dân thành ra không thể nào mà sửa chữa được đâu Đấy không không thể nào sửa chữa được hết đó. người dân đã thấy sự thật hết rồi mà cả thế giới ngày tài người ta đã từ bỏ cộng sản rồi nhưng quốc hội Âu Châu là 28 nước 28 nước nói là cái cái chủ nghĩa cộng sản này là nó gọi là giết dân đúng không thành ra đó nó nó nó ao lo là nó là, là không có chấp nhận uh, chủ nghĩa cộng sản 28 quốc gia còn Mỹ cũng hoàn toàn không chấp nhận cộng sản người ta đã đưa ra cái tượng đài gọi là ờ, tượng đài gọi là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản là 100 triệu người thì tốt hơn các anh cầm quyền cộng sản đó TV khuyên các anh đó, tốt hơn đó từ bỏ chủ nghĩa cộng sản ờ, để mà giúp dân giúp nước và các anh đó vẫn cầm quyền hành thì việc không có mua không muốn các anh xuống quyền đó các anh cầm vẫn cầm quyền nhưng mà tuyên bố từ nay chúng tôi giải tán đảng cộng sản nói một cái lời với dân như vậy tại vì chúng tôi biết đảng cộng sản là tội ác thành ra chúng tôi giải tán đảng cộng sản và chúng tôi trở về với nhân dân TV bảo đảm tất cả nhân dân sẽ tha thứ tội ác của, của các anh và các anh trở thành một người anh hùng dân tộc nữa giúp dân giúp nước chứ chứ làm làm sao bây giờ cái tội ác nó rành rành như vậy tất cả những người mà chủ nghĩa cộng sản mà còn là đảng viên của đảng cộng sản TV có những bài viết tôi TV nói rằng là các anh đang mang tội phản quốc mà phản quốc là cái tội nặng nhất mà trong hiến pháp đó là phản quốc là tội tử hình các anh không có tránh được đâu các cái anh không có tránh được mà để người dân đó mà lật đổ các anh đó người dân mà lật đổ các anh đó là sẽ có đổ máu mà mà cái TV256 này không bao giờ muốn cái giọt máu nào xảy ra hết đó. TV đã nói rằng là khẳng định rằng là cái căn nhà Việt Nam này đó là là tập hợp của những cái viên gạch Việt Việt Nam mỗi người Việt Nam là một viên gạch để xây dựng nên tòa nhà Việt Nam và TV không bao giờ muốn mất một viên gạch ngay cả Nguyễn Phú Trọng mà nếu Nguyễn Phú Trọng mà ký giải tán đảng Cộng sản thì Nguyễn Phú Trọng vẫn là một viên gạch trong một cái ngôi nhà Việt Nam TV không muốn mất một viên gạch nào hết dù quá khứ anh là Cộng sản mấy chục năm là Cộng sản đi nữa đối với TV 256 này mà sau khi mà mà giải tán cái đảng Cộng sản này rồi á thì tất cả là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản nạn nhân vì cái chính sách mà đầu độc nó là nạn nhân sự thật là vậy một cái loa phường nó suốt ngày nó ra rã ra rã bên đầu làm sao mà không phải là nạn nhân mới vừa gọi là ba bốn tuổi năm bảy tuổi cho tới 12 tuổi cho tới đại học nó còn nhồi sọ tư tưởng mác Lenin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh nữa rồi làm sao không phải là nạn nhân ai thoát được cái cái cái cái, cái cảnh không phải là nạn nhân đâu thành ra đó cá nhân tv 256 là chủ trương là tha thứ tha thứ hết tất cả tất cả là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản bên ờ, bên cái ờ, cái clip của tv 256 youtube đó chúng ta thấy có cái hình mà một người anh áo vàng mà cầm búa không cái anh đó là anh Nguyễn Doãn Bình anh đó đó là anh đòi lấy cái búa đó, đập vào lăng Hồ Chí Minh nhưng mà TV hiểu được cái anh đó đó anh đó là một cái người có cái cái tư tưởng rất là thiện tâm ảnh không bao giờ ảnh coi tất cả mọi người đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và ổng sách cây búa đó để anh đập cái lăng Hồ Chí Minh ngoài ra cái tâm ảnh rất là thiện cái tâm của TV256 đây đó nó còn có cái cái ác cái ác của TV256 đó là nếu mà TV256 gặp ngay cái thằng mà cầm quyền đó ngay cái tên mà Nguyễn Phú Trọng đó là TV256 có thể tán ổng bạc tay để cho ổng tỉnh đánh ổng bạc tay để cho ổng tỉnh cái tâm TV vẫn còn ác còn cái tâm của anh mà Nguyễn Doãn Bình đó tuy là cầm cây búa để mà phá cái lăng hồ nhưng mà cái tâm ảnh ảnh nói là tất cả mọi người đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản này hết thành ra không phải ai phải bị tội sau khi mà chủ nghĩa cộng sản này nó sụp đổ không ai phải bị tội ngoài cái vấn đề có thể là là là tham nhũng một chút xíu nào đó thôi thì khi mà tham nhũng thì mình trả lại tiền cho người dân thôi để cho cái đất nước mình được thanh bình đi thí dụ đó đó như những lời mà TV256 muốn gửi đến cái giai cấp mà cầm quyền hiện tại đó hãy tự do hóa đất nước hãy dân chủ hóa đất nước mà ký gọi là uh, giải tán đảng cộng sản Việt Nam thì các anh vẫn tiếp tục cầm quyền đất nước không có bị xáo trộn quý quý anh chị em thấy rõ như vậy không đất nước không bị xáo trộn thành ra khi mà những người đó những người đó xứng đáng để mà cầm quyền dù là họ là cộng sản trước trước kia đó là họ là cộng sản mà họ biết được mình đó không có phải sống như con ngợm nữa biết được mình là sống thành con người thì những người đó rất đáng được rất đáng được gọi là anh hùng dân tộc để mà cứu cái đất nước này để mà tránh những cái hiểm họa mà khi mà người dân nổi nóng quá người dân nổi nóng quá thì lẽ dĩ nhiên là sẽ có máu đổ đầu rơi rơi rồi làm sao mà tránh khỏi được phải không đó TV có cái ý kiến thô thiển như vậy đối với những nhà cầm quyền đó thấy người ta chỉ trích mình đó là phải cảm ơn phải không mà phải mừng phải mừng đó đất nước mình phải hiểu được có những người người ta sử dụng được cái quyền tự do ngôn luận ở trong hiến pháp người càng nhiều người người ta hiểu biết cái cái hành xử cái quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp đó là mình biết đất nước mình sẽ tiến bộ đó mình thấy cô Lisa Phạm không cô Lisa Phạm đó cô cô cô hành xử cái quyền gọi là tự do ngôn luận ở nước Mỹ đâu có bị gì đó hoàn toàn không có bị trở ngại gì hết cổ có quyền chửi những cái lãnh đạo đó cổ có quyền kêu đốt kêu phá sạch luôn có đó là cái quyền của họ ai cũng lớn rồi ai cũng lớn trên 18 tuổi rồi người ta có cái quyền suy nghĩ theo cái ý nghĩ của người ta chứ đừng có nói là ly sa phạm xúi dục ở nước mỹ là không có cái tội xúi dục lúc ấy lúc tôi xúi dục anh trên 18 tuổi là anh chịu trách nhiệm những cái hành vi của anh chứ không phải nói tới hồi bị bắt rồi nói ô tại Lisa Phạm nó có suối tôi suối tôi làm vậy nhưng mà Lý Phạm Lisa Phạm có cái quyền đó quyền tự do ngôn luận như vậy tại vì đó cô phải cần có những cái điều như vậy đối với những cái tên khủng bố khủng bố toàn dân gọi là suốt 42 năm nay rồi nó tàn ác với toàn dân suốt 42 năm nay rồi chịu không nổi chịu không nổi thành ra cổ phải lên tiếng thôi cực chẳng đã chứ ai mà làm cái cái cái cái cái, chuyện đó mình mình mình cực khổ lắm rồi mình mình chịu không nổi mình thấy cái tội ác ở trong trong nước quá nhiều đi do đảng cộng sản gây ra mình chịu không nổi rồi mình phải lên tiếng thôi trường hợp đó rất là bình thường nha rồi quý anh chị em nào mà đang nghe đó đánh thêm một vài cái cái gì vài cái đề tài nữa đi <laughs> để một khê rồi tv 256 nói nữa bữa nay rảnh nè bữa nay rảnh nói nhiều lắm lâu lâu mới được rảnh thôi rồi chút xíu nữa rồi tv kiếm một cái đề tài nào rồi ờ, lên nói chuyện ờ, với quý anh chị em nữa đúng không nói liên miên thôi mình biết đâu thì mình nói đó thôi chứ mình nói là cả một tấm lòng với quê hương thôi mấy chục năm nay mình cũng vậy rồi nhưng mà rất là có dịp mai mình mình mới được livestream như vậy thì mình phải sử dụng cái quyền livestream của mình <laughs> ừ chứ mình hồi xưa thì TV viết bài nhiều lắm nhưng mà viết bài bây giờ thấy thấy nó không áp phê nữa mà <laughs> mình thấy mình nói thì người ta nó mới áp phê mới thay đổi được rồi nó, nó, nó còn lưu trữ lại nữa nó lưu trữ lời cái giọng nói của mình nữa rồi nó có thể truyền bá cho cả một số đông tuy là quý anh chị em đến đây thì chỉ có mười mấy hai chục người đại khái như vậy thôi nhưng mà nhưng mà nó dẫn ra rất là lợi hại nó rất là lợi hại là mình mình phổ biến cái video này về trong nước đồng bào thế nào từ từ nó cũng nghe được hết thành ra nó có những cái cái việc mà TV256 có thể là lặp đi lặp lại một số vấn đề thì quý anh chị em thông cảm thông cảm cho TV256 nè không tại vì đó nó nó phải đưa cái cái cái cái những sự mà suy nghĩ mà mình thấy đúng thì mình muốn mình muốn loan tỏa cái cái cái sự đúng đến nhiều người nhận thì mình mới thay đổi được cái cái cái cái, cái, cái cục diện đấu tranh được mình biết đúng mà mình không làm thì mình mình quên đi cái trách nhiệm công dân của mình mỗi người mỗi người công dân Việt Nam mình còn nghĩ là mình là người Việt Nam mình còn cái dòng máu Việt Nam thì chúng ta thấy có điều kiện thì phải livestream TV cũng không đòi hỏi nhiều nó nó, nó tùy tùy theo cái cái khả năng của mỗi người nhưng mà mình làm được á thì mình cứ tiếp tục tục làm mình đừng có sợ mình thấy người là ta làm mình bắt chước theo mình bắt chước theo mình làm thì lẽ dĩ nhiên thì những cái đầu tiên thì nó dở rồi giống như tivi a năm sáu cũng đâu có biết nói khỉ gì đâu những đầu tiên nói ba tú ba láp gì đó rồi bây giờ bắt đầu cũng hơi gọi là đỡ đỡ một tí xíu thôi chứ cũng không phải giống như là giống như anh Quỳnh Quốc Quy hiểu không anh Trương Quốc Quy cũng hay nữa giống như Lisa Phạm hoặc là nhất là cái cô mà cô mà bên Na Uy đó cô Thùy Dương đó cô đó nói rất là hay nói rất là nó, nó, nó đi sâu vào lòng người hiểu rất là đi sâu vào lòng người TV nói ba tú ba lát gì thôi nhưng mà mình thấy nhận thấy cái trách nhiệm của mình thì mình phải nói thôi và mình có thì giờ là mình tiếp tục mình nói nói hoài thôi thành đó quý chị em thấy nghe mà trùng lắp thì thông cảm nha <laughs> rồi 51 phút rồi à. TV xin ờ, tạm biệt quý anh chị em nha có thể là chút xíu nữa là sẽ trở lại ha rồi TV kết thúc buổi nói chuyện ờ, hôm nay kính chào quý anh chị em